Hôm nay kênh xin chia sẻ 5 cách để trở nên tự tin. Người ta thường nói, tự tin là giành được 50% thành công, vì thế, tự tin là điều hết sức cần thiết để mỗi con người có thể giành được thành công trong cuộc sống, sự nghiệp. Có thể nói, tự tin có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào chính bản thân mình, tin vào sự lựa chọn của chính mình, hài lòng với những thành quả và mối quan hệ mình đạt được. Sau đây là 5 cách để bạn có thể tự tin hơn trong mọi tình huống. 1. Hãy vận động, bạn nên chịu khó thả bộ. Bạn cũng có thể đạp xe và làm việc cho đến khi toát mồ hôi. Tập các bài tập cho não và phổi, điều này sẽ làm tăng sức mạnh thế lực, xóa bỏ mọi nỗi tức giận và khó chịu, bạn sẽ cảm thấy mình dồi dào sinh lực, làm việc hiệu quả tự tin. Không có gì tuyệt vời hơn khi thấy bạn trong dáng vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh hồng hào, hãy ra khỏi ghế ngồi và tỏ ra năng động, mạnh mẽ. 2. Hãy quan tâm đến hình thức, mọi người thường để ý đến điều này đầu tiên. Những gì bạn mặc đều thể hiện tính cách, sở thích, phong thái của bạn, nếu bạn ăn mặc kệch cỡm, không thích hợp, đồng nghiệp sẽ đánh giá thấp bạn khi bạn để ý đến cách ăn mặc, bạn nên tự hỏi mình muốn mọi người hiểu mình là người như thế nào. Mình muốn gây ấn tượng với những người nào? Chúng ta đang đề cập đến văn hóa thời trang hay chỉ là nhiều bộ quần áo kiểu cách, chúng ta đang muốn nói đến tính hiệu quả, sự phù hợp trong môi trường nhất định. Vậy các bạn nên lưu tâm đến bốn nhân tố sau, sự phù hợp, dù bạn là ai thì bạn nên nhớ là cách ăn mặc của bạn cần phải luôn phù hợp với môi trường hoạt động sạch sẽ hãy thận trọng với những loại máy giặt vì chúng có thể làm hỏng quần áo của bạn mà không biết hãy chú ý đến sự sạch sẽ gọn gàng tránh quần áo tuột chỉ hay quên cài cúc giày dép nên nhớ rằng mọi người đều rất để ý đến giày dép vì một lẽ họ hay nhìn xuống và hay lo lắng vậy bạn hãy luôn giữ cho đôi giày của mình sáng bóng sạch sẽ hãy luôn mỉm cười nụ cười tươi bừng sáng trên khuôn mặt sẽ làm cho chính bạn dễ chịu và làm cho người khác thoải mái vui vẻ. 3. Hít thở, cần phải biết giữ gìn và tự kiềm nén, nín thở khi cần thiết, hãy học cách hít thở sâu, điều này cần thiết để giúp bạn bình tĩnh, kiềm chế những cơn nóng giận, hít thật sâu trong lòng ngực, đây là cái thở từ dạ dày. 4. Sống nguyên tắc, giữ vững quan điểm của mình. Hãy đúng giờ và biết lo lắng đến trách nhiệm hiện tại, không theo đuổi một mục đích không rõ ràng mà phải biết nhận thức và nắm cơ hội, nhớ rằng mọi nguyên tắc đều có tác động rất lớn với các quan hệ nghề nghiệp, chuyên môn, cũng như các quan hệ cá nhân của bạn năm cho và nhận hãy cho những gì bạn muốn nhận nếu bạn muốn được tôn trọng và yêu quý hãy tôn trọng và yêu quý mọi người nếu bạn muốn thành công thì hãy giúp người khác thành công nếu bạn muốn vui vẻ hơn hãy cứ vui vẻ đi hãy mở lòng mình hãy tự công nhận những thành công của mình hãy tự tạo ra niềm vui để tự tận hưởng niềm vui ấy bạn hãy luôn tự nhủ về công việc những việc này thật sẽ chẳng có gì là không thể làm được những người tự tin nhất là những người sống đơn giản họ luôn làm cho cuộc sống có ý nghĩa xin cảm ơn và hẹn ở bài chia sẻ sau